là căn cứ không quân Tindan, cách thủ phủ Darwin của vùng lãnh thổ phía Bắc Úc khoảng 300 km về phía Nam. ABC dẫn tài liệu của Mỹ cho biết, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Mullis chưa phản hồi về đề nghị bình luận. Theo bản tin của ABC, Mỹ đã soạn kế hoạch chi tiết về nơi họ gọi là cơ sở hoạt động của phi đội để sử dụng trong mùa khô ở lãnh thổ phía Bắc, nơi sẽ có một trung tâm bảo trì và khu đậu cho các máy bay B-52. Bản tin dẫn phát biểu từ không quân Mỹ nói rằng việc triển khai các máy bay ném bom tầm xa đến Úc gửi tín hiệu mạnh mẽ tới các đối thủ về năng lực của Washington về khả năng tấn công từ trên không. Lãnh thổ phía Bắc của Úc thường xuyên đón các hoạt động hợp tác quân sự với Mỹ. Hàng ngàn lính thủy đánh bộ của Mỹ được điều luân phiên đến đây để huấn luyện và tập trận chung. Từ thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Đầu năm nay, Mỹ đã điều 4 chiếc B-52 đến căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam Năm ngoái, Mỹ, Anh và Úc đã thành lập liên minh ba bên an ninh để giúp Úc sở hữu công nghệ chế tạo tàu ngầm hạt nhân. S-500 của Nga Câu trả lời cho tên lửa siêu thanh của Mỹ Chuyên gia quốc phòng Nga đánh giá về việc Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh Hãng thông tấn Nga Roya Novosti mới đây đã viện dẫn lời Tổng biên tập tạp chí quốc phòng National Defenses của Nga Ông Igor Korotchenko cho rằng Mỹ đang thành công trong chế tạo tên lửa siêu thanh và việc sản xuất hàng loạt tên lửa này có thể bắt đầu từ 3 đến 5 năm tới. Nhưng Nga có biện pháp đối phó với mối đe dọa này với hệ thống phòng không S-500 mới nhất. Trước đó, các phương tiện truyền thông đã đưa tin việc thử nghiệm thành công các thành phần của vũ khí siêu thanh của Hải quân Mỹ ở Virginia nhằm đánh giá các thiết bị điều hướng và liên lạc vũ khí siêu thanh, cũng như là các vật liệu tiên tiến có thể chịu nhiệt trong môi trường siêu thanh thực tế. Bất chấp một số thất bại trong giai đoạn trước, Mỹ vẫn tiếp tục nỗ lực chế tạo vũ khí siêu thanh. Quá trình này chắc chắn hướng đến việc trang bị vũ khí siêu thanh cho các lực lượng vũ trang Mỹ. Chuyên gia quốc phòng của ngài nêu rõ. Ông Grotchenko lưu ý rằng đến thời điểm đó thì Nga sẽ phải tăng số lượng các hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới nhất có khả năng đánh chặn toàn bộ phạm vi tấn công tên lửa của các tên lửa đối phương bao gồm cả các tên lửa siêu thanh. Hồi tháng 8 năm nay, hợp đồng cung cấp S-500 cho lực lượng vũ trang Nga đã được ký ở bên lề diễn đàn quân sự kỹ thuật Army 2022. S500 Prometheum thuộc hệ thống phòng không đất đối không thế hệ mới. Nó là một tổ hợp đánh trận tầm xa và tầm cao vượt trội với khả năng phòng thủ chống tên lửa có tốc độ cao. Phạm vi giật mục tiêu của S-500 là khoảng 600 km. Như là Ian Novikov, Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống Quốc phòng Nga Enma NT lưu ý vào tháng 4. Hệ thống phòng không S-500 đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Điện Kremlin yêu cầu nêu điều kiện để quay trở lại đàm phán với Mỹ. Ngày 30 tháng 10, trả lời trên kênh truyền hình Russia 24, thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã nêu điều kiện để nước này quay trở lại đàm phán với Mỹ. Đó là những lo ngại của Moscow về đảm bảo an ninh được Washington lắng nghe. Trước đó tại hội nghị thượng đỉnh ở Astana, Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng ông vẫn chưa thấy một nền tảng để có thể đàm phán với Tổng thống Mỹ Joe Biden nền tảng này có thể là như thế nào đã được thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov nêu ra. Đây là mong muốn của Mỹ lắng nghe mối quan tâm của chúng tôi. Trên thực tế đó là mong muốn của Mỹ trở lại trạng thái từ tháng 12 năm 2021 cho đến tháng 1 năm 2022 và đặt ra câu hỏi những gì người Nga đề xuất có thể không phù hợp với tất cả chúng ta nhưng có lẽ rất đáng để ngồi lại với họ tại bàn đàm phán. Ý tôi là dự thảo các tài liệu đã được chuyển cho Brussels và Washington thư ký báo chí của Tổng thống Nga nêu rõ. Vào tháng 12 2021, Nga đã chuyển cho Mỹ dự thảo thảo luận về đảm bảo an ninh và thỏa thuận về các biện pháp đảm bảo an ninh của Nga và các nước NATO. Mới đây, vào ngày 21 tháng 10, Đại sứ Indonesia tại Nga Joshi cho biết nước này đã sẵn sàng tổ chức cuộc gặp giữa các Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11. Ngày 27 tháng 10, Tổng thống Putin tuyên bố ông không loại trừ một chuyến đi tới hội nghị thượng đỉnh Trước đó, Điện Kremlin gọi các biện pháp an ninh cao là điều kiện để Tổng thống Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh. Trong một diễn biến liên quan, vào tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị giáo hoàng Francis gọi điện cho các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ông Macron cho rằng việc Mỹ ngồi bàn đàm phán là cần thiết để thúc đẩy quá trình dàn xếp. Về vấn đề này, thư ký báo chí Tổng thống Nga Peskov cho biết Nga sẵn sàng thảo luận tất cả những điều này với người Mỹ với người Pháp và với giáo hoàng. Ông nhắc lại một lần nữa, Nga cởi mở cho tất cả các cuộc tiếp xúc, nhưng phải tiến hành từ thực tế là Ukraine đã ngăn chặn việc tiếp tục các cuộc đàm phán. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký sắc lệnh thi hành quyết định của Hội đồng Quốc phòng An ninh Quốc gia của nước này về việc không thể tiến hành các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Putin. Nguy cơ đứt gãy viện trợ của Mỹ cho Ukraine sau bầu cử sự ủng hộ của Mỹ với Ukraine đang đứng trước thử thách khi cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ đang đến gần. Mới đây, những thành viên cấp tiến của Đảng Dân Chủ đã gửi một bức thư cho Tổng thống Joe Biden kêu gọi Nhà Trắng cân bằng giữa hoạt động chuyển giao vũ khí cho Ukraine với nỗ lực ngoại giao với Nga để tìm kiếm lệnh ngừng bắn. Trong thư, các nghị sĩ Đảng Dân Chủ cho biết họ hiểu khó khăn khi đàm phán với Nga, nhưng nói thêm rằng nếu có cách chấm dứt chiến tranh trong khi vẫn đảm bảo một Ukraine tự do, Độc lập và trách nhiệm của Mỹ thì phải nỗ lực thực hiện mọi phương án. Trong khi đó, hạ nghị sĩ Kevin McCarthy bang California, người được cho là sẽ trở thành chủ tịch hạ viện mới nếu Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng, đã đe dọa sẽ cắt giảm các gói hỗ trợ tương lai của Mỹ trong Carolina. Tương tự, một số nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa cũng đã bày tỏ những lo ngại về tương lai cuộc chiến và cho rằng Washington cần tập trung hơn nữa vào các vấn đề nội bộ thay vì dốc sức hỗ trợ Ukraine. Trong một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào tháng trước, 20% người dân Mỹ cho rằng Washington đang cung cấp quá nhiều sự hỗ trợ cho Ukraine, tăng so với con số 12% hồi tháng 5 và 7% hồi tháng 3 năm 2022. 32% thành viên Đảng Cộng Hòa cho rằng Mỹ đang hỗ trợ quá nhiều cho Ukraine, trong khi con số này ở Đảng Dân Chủ là 11%. Khoảng 40% thành viên Đảng Cộng Hòa tham gia khảo sát nói rằng Mỹ đang làm những điều đúng đắn, nhưng chưa đủ, trong khi 65% thành viên Đảng Dân Chủ nhất trí với quan điểm này. Bên cạnh đó, khảo sát của cha LLG Group cũng cho thấy 40,3% những người được khảo sát ủng hộ việc gửi vũ khí và tiền cho Ukraine và 30,5% ủng hộ việc gửi cho họ vũ khí nhưng không có tiền. Chỉ có 24,9% nói rằng không gửi gì cả. Người Mỹ muốn tiếp tục giúp Ukraine, nhưng khi nhìn vào các con số, các cử tri tin rằng Mỹ đang gánh vác gánh nặng hỗ trợ Ukraine và họ dường như đang đặt câu hỏi tại sao chúng ta lại gửi hàng tỷ USD ra nước ngoài trong khi nền kinh tế Mỹ lại đang lún sâu hơn và suy thoái. Chuyên gia phân tích Mark Merkler tại Mỹ nhận định, Ông cũng cho biết thêm, sẽ có lợi hơn cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ khi Tổng thống Biden đưa ra một sứ mệnh và vai trò được xác định rõ ràng trong việc hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Ukraine. Đồng thời cam kết rằng đây không phải một cuộc xung đột không bao giờ kết thúc, làm tiêu hao tài nguyên của Mỹ và làm gia tăng nợ quốc gia. Giới quan sát nhận định những gợn sóng phản đối sự ủng hộ vô tận của Mỹ trong xung đột ở Ukraine đang lớn dần ở cả hai đảng ngay trước thềm bầu cử giữa kỳ, trong trường hợp Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng tại Hạ viện, các gói hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine trong tương lai nhiều khả năng sẽ không được thông qua dễ dàng. Hiện nay, cuộc chiến tại Ukraine đang đứng trước thời điểm chuyển biến quan trọng khi nhiều ý kiến cho rằng hai bên đang chuẩn bị cho một cuộc giao tranh lớn tại Kherson. Do đó, theo tờ BSI Lut, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội Anh cho biết bất kỳ động thái chậm viện trợ vũ khí từ phương Tây đặc biệt là Mỹ, đều sẽ làm thay đổi cuộc chơi và có thể khiến cục diện cuộc chiến trở nên căng thẳng hơn. Điều quan trọng đối với thành công của Ukraine là dòng vũ khí của Mỹ. Điện Kremlin không muốn gì hơn ngoài việc Hạ viện mới của Mỹ sẽ cắt giảm ngân quỹ cho các loại vũ khí mà Ukraine phụ thuộc. Nếu Mỹ rút lui, Tổng thống Nga Putin có thể giành lấy chiến thắng một cách nhanh chóng. Điều này cũng đồng nghĩa với sự bất ổn gia tăng hơn ở châu Âu, ông Ilus nhấn mạnh. Trước mắt, Mỹ vẫn đang nỗ lực viện trợ vũ khí cho Ukraine trước khi mùa đông đến. Truyền thông Mỹ đưa tin, Washington đang chuẩn bị một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine để tăng cường phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga. Theo nguồn tin, gói hỗ trợ này dự kiến sẽ bao gồm đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao,